thánh thơ từ thiên đình bài số bốn mươi chín sạch bóng cô hồn

con ơi ma quỷ là loài ác thú đổi lúc làm người nhiễu nhương phật pháp cho nên thời mạt là thời phật pháp bị suy yếu dần bởi loài ma quỷ thế giới đảo điên cũng vì ma quỷ hoàn hành khắp chốn trong nhiều lãnh vực từ chính trị gia đến nhà khoa học nguyên thủ quốc gia nếu tâm không vững nếu trí không thông ý chí không đền tức thì quỷ ma đã vào chiếm xác chỉ phối điều khiển tạo nên nghiệp ác những kẻ hung ác trăm quỷ ma xúi dục kẻ ở cấp thấp quỷ ma 水没有鬼吗？水nghiêng xì kê rượu chè bé bét làm cho kẻ đó nát tan cửa nhà không có lối ra những kẻ cấp cao có chức có quyền có chút học vị thì quỷ ma vào điều khiển tinh vi hơn những người thường người mà có tâm ý chí nghị lực thì quỷ và ma không suối dục được vào đường tội ác ngược lại người không có tâm có đức quỷ ma sẽ dẫn vào đường tội lỗi muốn kịp khó ra quặng tham hối lộ chính là con đường quỷ ma dẫn lối mà người trực cao tưởng đó là lộc của mình được hưởng nhưng đó chính là nghiệp quả chất chồng tuổi chẳng có thể còn cao hơn cả giết chết một người cho nên thời nay khi mà bão loạn kinh tế chánh trị trên đà rối ren thì cũng là lúc quỷ ma mặc sức dọc ngang tung hoành ai không thức tỉnh điều khiển tâm mình cùng với đức độ thì quỷ cướp đi cả hồn lẫn xác phật ngồi trên cao nhưng không đổ được cho người ác tâm người có tâm hiền mà biết phật pháp biết trên có thánh biết dưới có thần thì đó là người ơn trên sẽ chọn được vào thánh đức được hưởng hồng ân trong kỷ nguyên mới kỷ nguyên an bình không còn quỷ ma không còn sát sanh vì danh vì lợi không kể trục lợi vì chức vì quyền khắp cả mọi miền trên toàn châu lục đều theo một luật luật của đạo trời yêu thương làm gốc đạo đức nền tảng của nền giáo dục trên khắp muôn nơi đạo đức đó là người trên tôn trọng người ở dưới quyền lắng nghe ghi nhận ôn hòa nhân ái đạo đức đó là người dưới hết lòng phục vụ kính tiếng người ở cập trên bởi biết họ có sứ mệnh ơn trên làm cho dân giàu làm cho dân mạnh phát triển quốc gia thôi đó mở ra một kỷ nguyên mới văn minh thánh thiện chào